Hello, hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở trong phim này thì ờ, chúng ta biết rằng là cuối phiên 15 phút thị trường kéo lên rất là mạnh. Và đây là một phiên mà chúng ta gọi là đáo hạn phái sinh. Vậy tại sao khi mà đáo hạn phái sinh thị trường lại kéo lên rất mạnh đặc biệt là 15 phút cuối giờ? Thì ờ, trong buổi hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em biết rằng là nguyên nhân gốc rễ tại sao Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay ạ. À. Xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng chuyên gia tham vấn đào tạo trong lĩnh đầu tư chứng khoán. À, hôm nay Dũng sẽ giải thích cho chúng ta biết rằng là tại sao khi mà hợp đồng phái sinh đáo hạn mà cái phiên mà phiên cuối này nó lại kéo lên, đặc biệt là cuối phiên như vậy thì cái việc mà kéo lên cuối phiên nó có ý nghĩa như thế nào? À, hello, xin xin hỏi cho anh chị em là bao nhiêu chị em hôm nay đầu tư phái sinh ạ chúng ta đã đầu từng đầu tư phái sinh có thể comment cho dũng số 1 đúng không ạ nếu anh chị em đã đang đầu tư phái sinh hoặc đã từng đầu tư phái sinh có thể comment cho số 1 đúng không ạ nếu anh chị em đã từng đầu tư ạ thế thì việc mà chúng ta đầu tư phái sinh thì anh chị em sẽ có thể hiểu đơn giản như thế này bình thường là cái hợp đồng vn 30 ạ vn 30 là cái hợp đồng cơ sở để gì ạ để chúng ta sử dụng những cái hợp đồng tương lai à, VN3 tương lai đối đối chiếu trong đó VN30 là tham chiếu chẳng hạn VN30 đang ở 1000 thì những cái hợp đồng phái sinh nó dự đoán tương lai tương lai dự đoán tương lai của gì ạ xu hướng của VN30 nên chính vì vậy khi mà kết thúc hợp đồng phái sinh thì thông thường anh nhá thông thường nếu anh chị em mà chúng ta thấy là cái sự chênh lệch giữa cái gì ạ cái hợp đồng phái sinh mà đáo hạn với VN30 nó quá lớn thì nó sẽ có những cái sự biến động rất là mạnh đấy là một trong những cái nguyên nhân gốc rễ để tạo ra những cái cú hích đặc biệt là cái rủi ro rất là lớn trong cái việc mà anh chị em đầu tư phái sinh những cái quan trọng ở đây anh chị em có thể thấy rằng là nếu chúng ta nhìn về góc độ một cách toàn cảnh thì chúng ta thấy rằng là ai nghĩ rằng là rõ ràng là tại sao đến cái lúc mà đáo hạn thì một vài cổ phiếu có tác động lên cái chỉ số VN30 rất là lớn trong đó có Vinrut trong đó gì ạ trong đó có Vinhome trong đó có Vietcombank kéo lên rất là mạnh với một gì ạ số lượng cũng không phải quá lớn đặc biệt là gần cuối phiên gì ạ ATC anh chị em có nhìn thấy điều đó không ạ vậy nếu nếu cái hợp đồng đấy nó làm sớm hơn phiên ATC thì sao làm trước phiên ATC thì sao vậy câu hỏi đặt ra với chúng ta là gì ạ tại sao lại cần phải cuối phiên ATC mình kéo lên thì đây giờ chúng ta sẽ gì ạ nếu anh chị em là các gì ạ ai đó chúng ta gọi là tổ chức điện đầu tư một lượng phái sinh rất lớn chẳng hạn trong cái hợp đồng cuối này anh chị em đang tập trung một cái xu hướng tăng tức là chúng ta đang là gì ạ đang long đúng không chúng ta đang long long một cái lượng lớn phái sinh vậy nếu chúng ta đang lượng long một lượng lớn phái sinh mà giữa sự chênh lệch giá của viện viên 30 và phái sinh chúng ta đang có nó đang bất lợi chúng ta thì điều gì chúng ta cần phải diễn ra điều gì diễn ra nếu mà hợp đồng phái sinh mà chúng ta chưa kết thúc được vị thế đặc biệt là vị thế cuối cùng trong ngày đáo hạn chúng ta cần phải vì thế cuối cùng trong ngày đáo hạn là chúng ta cần phải gì ạ cần phải phải chốt hợp đồng một là chúng ta chốt hợp đồng đúng không một anh chị em chốt hợp đồng hai là chúng ta để cho tự do tức là hợp đồng chúng ta không cần chốt nhưng hôm nay nó sẽ kết thúc thì cái việc mà nếu chúng ta để cho tự do thì cái việc mà cái giá cái hợp đồng phái sinh của chúng ta nó sẽ trùng với gì ạ à? cái vn 30 anh chị em ạ vì nó trùng với vn 50 mà chúng ta đang là đang để nắm giữ vị trí long và một phố vị xứ sọt đang gì ạ à? thắng thế nên chính vì vậy việc mà gì ạ à? nếu chúng ta sử dụng tiền để chúng ta kéo cổ phiếu thì có thể kéo cổ phiếu lên có thể bất lợi vì chúng ta thấy rằng là trong lúc mà thị trường nếu nó gì ạ tích cực thì không sao nếu mà thị trường nó tiêu cực và chúng ta kéo lên thì có phải toàn bộ cái số cổ phiếu chúng ta mua để kéo lên nó sẽ ảnh hưởng ngay trực tiếp đến gì ạ đến cái mức sinh lời của chúng ta dù chúng ta có thể kiếm được hợp đồng phái sinh hoặc là khi mà chúng ta kéo lên như vậy thì nó sẽ có gì ạ những cái vị thế phân phối ngược lại khiến cho chúng ta bị có thể bị thua lỗ nên chính vì vậy thì họ thường là gì ạ sẽ tập trung một lượng lớn gì ạ lượng lớn cái cái cổ lượng lớn số tiền để tập trung vào một vài các cổ phiếu có thể kéo lên vị thế phái sinh ở giai đoạn cuối ở giai đoạn cuối để tạo ra một cái VN30 tăng một cách gì ạ mà chúng ta thấy là những cái cạm bẫy rất là lớn hay chúng ta ở những khoảng trống anh chị em có hiểu điều nào không ạ nếu anh chị em đầu tư phái sinh anh chị em có hiểu điều nào không ạ tức một bên là những anh chị em sọt và vị thế thì đang gì ạ bất lợi cho họ nên chỉ có gì ạ cách duy nhất là gì ạ vào phút cuối của vị thế mượn một vài các cổ phiếu vốn hóa lớn để kéo lên ạ hello xin chào anh chị em nhà mình có hiểu cái cái mà dũng chia sẻ đấy không ạ nên khi mà chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà mọi thứ nó đang gì ạ phái sinh và vn30 nó đang có cái gì ạ yếu tố gì ạ trái ngược nhau thì việc mà chúng ta để hợp đồng phái sinh ở giai đoạn cuối của chu kỳ ấy, tức là đợi ngày đóng hạn đó, thì chúng ta có thể bị mất mát khá là nhiều đấy là lý do vì sao anh chị em có thể biết rằng là hãy cẩn trọng bởi vì chúng ta không thể là nhà các nhà đầu tư lớn được đúng không chúng ta không thể nhà các nhà đầu tư lớn có thể kiểm soát được các vị thế tái sinh được thứ hai là chúng ta thì không phải nhà đầu tư lớn mà có thể dùng số tiền để chúng ta kéo một vài các cổ phiếu bằng những cái đợt cuối của một chu kỳ được nên chính vì vậy anh chị em sẽ là những người bất lợi nhất trong đầu tư đấy là cái phần đầu tiên dũng muốn gửi anh chị em cái phần thứ hai dũng muốn gửi anh chị em trong cái buổi livestream hôm nay là dũng muốn hỏi anh chị em là bao nhiêu chị em đã gì ạ à? đã từng nghiên cứu về học VSA hello hello anh chị em được bao nhiêu chị em đã nghiên cứu về học về VSA thì hãy comment cho số 2 đúng không ạ để chúng biết rằng anh chị em đã nghiên cứu về học VSA tại vì hôm nay Dũng sẽ tiếp tục lại chia sẻ chúng ta một phần nào đó trong VSA để chúng ta gì ạ cùng Dũng học cho nó gì ạ bởi vì nếu Dũng một mình thì nghe vẻ nó cũng không vui lắm nên anh chị em gì ạ cùng học cùng Dũng đúng không ạ nếu anh chị em nào đã gì ạ đã từng học VSA hoặc là đã từng nghiên cứu VSA thì có thể comment cho Dũng được không ạ à, comment cho số 2 à, ờ, thế thì ở đây chúng ta thấy là VSA là một cái gì ạ khoa học nghiên cứu hành vi thao túng của Bitcoin tức là của nhà tạo lập lên thị trường chứng khoán thế thì khi mà chúng ta nghiên cứu hành vi thao túng của nhà tạo lập lên thị trường chứng khoán thì điều gì diễn ra chúng ta hiểu rằng là cổ phiếu nó đang gì ạ trong quá trình tích lũy chúng ta hiểu cổ phiếu nó đang trong quá trình phân phối chúng ta biết tại sao chúng ta nên mua vào chúng ta biết tại sao chúng ta bán ra đúng không vậy khi mà chúng ta nghiên cứu hoặc hiểu về quá trình hình thành một cổ phiếu trong cái phương pháp Vna thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không mua sớm đúng không chúng ta sẽ không phải mua sớm bởi vì chúng ta mua sớm quá chúng ta gặp những cái đợt rũ bỏ sách ao hoặc là chúng ta gặp những cái gì ạ những quá trình mà cổ phiếu tích lũy quá dài nên dẫn đến chúng ta gì ạ mất thời gian đúng không nên cái việc mà chúng ta gì ạ sẽ mâu thuẫn cái việc những anh chị em mua đầu tư giá trị thường anh chị em mua đầu tư giá trị ấy, thì chúng ta sẽ cần một thời gian rất là dài có thể hai năm có thể 3 năm có thể nhiều hơn nên việc mà chúng ta gì ạ sử dụng VSA trong đầu tư chứng khoán nó sẽ gì ạ à? rút ngắn được cái thời gian giao dịch cái thứ hai là chúng ta rút ngắn được cái rủi ro của ta thứ ba là chúng ta rút ngắn được cái gì ạ à? rút ngắn được cái gì ạ à? cái việc mà cái quá trình chúng ta chốt lời tức là bình thường chúng ta chốt lời chúng ta biết rằng cổ phiếu đoạn nào là đã chốt hay là chúng ta chốt quá sớm nhiều anh chị em gì ạ à? được 5 10 phần trăm chốt mấy anh chị em được 30 phần trăm không chốt mấy anh chị em gì ạ à? đấy có thể là chốt nó quá xa bốn năm phần trăm không chốt nó lại rơi xuống nên ở đây chúng ta sẽ biết rằng là chốt thời điểm nào cắt lót thời điểm nào cho an toàn đấy là đầu tiên chúng ta gọi là lợi ích của VSA ngoài ra lợi ích tại sao chúng ta phải nghiên cứu về VSA về VSA là một trong những khóa những chương trình phân tích kỹ thuật mà gần như là có trước cái thời của Lý Thuyết Đào tại sao các bạn đã thấy rằng là tại sao nó trước lời của Lý Thuyết Đào Lý Mo là một trong những gì ạ là một những người mà đầu tiên sử dụng phết A trong phân tích kỹ thuật và ông trở thành thiên tài đầu tư chứng khoán thế thì bây giờ chúng ta thấy ở sau này được rất nhiều nhà đầu tư nói như là Wickoff, uh, à, Tom William xây dựng lên nên chính vì vậy chúng ta thấy rằng là rất nhiều các thiên tài đầu tư cá nhân như là Mark Minin, William Neal và rất nhiều các đa phát nhiều nhà đầu tư khác đã ứng dụng và rất thành công trong việc mà sử dụng những cái gì ạ mẫu hình kết hợp giá và khối lượng bởi vì nguyên nhân tại sao chúng ta cần phải sử dụng giá khối lượng vậy thứ nhất giá khối lượng là nó sử dụng quy luật cung cầu đấy giờ Dũng sẽ nhắc lại anh chị em này quy luật cung cầu trong đầu tư chứng khoán là chúng ta cần biết là cung cầu phân phối hay là tích lũy hay là suy thoái cái thứ hai là chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật nhân quả đó là chúng ta cần phải mua phải gom phải thu gom phải sách ao phải gì ạ rũ bỏ như thế nào nên tất cả những quá trình rũ bỏ su thu gom chúng ta cần đều phải biết cái quá trình đó đó là phân phối hay là tích lũy nên ở đây chúng ta sẽ là quy luật nhân quả trong vết A nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng là cổ phiếu đó nó sẽ còn tiếp tục đi lên hay là gì ạ à? đi xuống không ạ đúng không đấy chúng ta sẽ phải biết thế thì anh chị anh chị em thấy rằng là ngoài ra là gì ạ à? nó còn một quy luật nữa là quy luật ở đây dũng sẽ muốn anh chị em đó là quy luật là lượng đủ chất đổi hay là nỗ lực thành công khi mà cổ phiếu tích lũy đủ đương nhiên nó tự chạy còn khi cổ phiếu mà phân phối đủ thì đương nhiên nó giảm thì hôm nay dũng muốn gửi đến anh chị em đó là tích lũy đủ và phân phối đủ à thế nào là tích lũy đủ và phân phối đủ có phải khi mà chúng ta gì ạ à, bình thường anh chị em cứ tưởng tưởng tượng là anh chị em là big boy thế thì quá trình mà anh chị em là big boy thì anh chị em cần phải gì ạ à, nếu cổ phiếu hoặc là thị trường mà chúng ta gì ạ à, thu gom được một cổ phiếu thì đến một đàn à nào chúng ta phải phân phối phân phối ra đúng không ạ về cơ bản nguyên lý chúng ta phân phối ra tức là bán ra vậy bán cho ai ạ về nguyên lý thì gì ạ trong đầu tư các nhà đầu tư tổ chức là những đầu tư có trải nghiệm này có kinh nghiệm này có hệ thống phương pháp giao dịch đặc biệt là gì ạ họ đầu tư theo đúng kế hoạch theo đúng chiến lược bài bản vậy nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư cá nhân thường thì họ nghe theo mách nước người khác họ không có kiến thức họ không có gì ạ trải nghiệm họ không có kinh nghiệm nên họ theo đầu tư theo cảm tính đầu tư theo gì ạ gì ạ theo tin đồn hoặc đầu tư theo mách nước của người khác đấy là hai gì ạ một người thì rất nhiều tiền và có toàn những chuyên gia hàng đầu phân tích cho toàn những chuyên gia hàng đầu có trải nghiệm một đằng thì gì ạ à? không có kiến thức không có trải nghiệm không có kinh nghiệm nghĩ là đầu tư chứng khoán là kiếm được nhanh nên ở đây chúng ta là một bên thế lực rất là gì ạ à? rất là mạnh mạnh về cả gì ạ à? về kỹ thuật chiến thuật mạnh về về cả tiền còn một bên thì tiền ít nhưng lại muốn là lợi nhuận rất cao nên chính vì vậy thì trong quá trình mà phân phối anh chị em sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo ra những quá trình mà dao động rất là mạnh ở đây à, Dũng có thể chia sẻ cho anh chị em một số các biểu đồ để anh chị em có thể nhìn lướt qua để đầu tiên chúng ta có thể thấy được cái vận động của cổ phiếu nó như thế nào chẳng hạn anh chị em có thể quan sát ở đây ạ đây là một cái biểu đồ này tại sao Dũng lại nhắc đi nhắc lại biểu đồ này ờ, Dũng phải nhắc đi nhắc lại biểu đồ này bởi vì Dũng thấy một cái điều này này Dũng muốn nhấn mạnh cái điều này để anh chị em có thể hiểu rõ rằng này tức là trong quá trình mà Dũng thấy rằng là cũng quá nhiều rất nhiều người chia sẻ về VSA thế thì khi họ chia sẻ về VSA nếu mà đây cùng là VSA cùng là cái biểu đồ này nhưng mỗi một anh chị em đều có góc nhìn khác nhau thì sao tức là Dũng có một nhìn khác này anh chị em có được nhìn khác này và nhiều cái người nhìn khác nhau tức là cùng một cái biểu đồ VSA nhưng lại có nhiều người lại phân tích theo khác nhau nhưng thực tế nó chỉ có một phương pháp đấy ạ nó không có nhiều phương pháp nên muốn muốn gửi anh chị em để sau này chúng ta sẽ không gì ạ à, không có gì ạ à, nhìn nhận theo mang, mang tính chất là cảm tính nữa bởi vì một ai đó dạ, một ai đó hỏi chúng ta thì chúng ta sẽ thì à, hiểu ngay ở phần này đầu tiên anh chị em có thể quan sát ở đây ạ khi mà chúng ta thấy là một cái quá trình tăng tốc ở đây ạ <coughs> nếu khối lượng ở đây nó tăng rất mạnh đây chúng ta gọi là quá trình phân phối ạ đây là một cái quá trình Dũng đang lấy một cái quá trình là von từ khối lượng giao dịch là 15 sau đó thì nó giảm dũng đây giảm và sau đó thì cổ phiếu lại tiếp tục tăng và vôn này thậm chí là nó lên đến gì ạ nó có tăng nó lên đến đỉnh cũ nhưng nó chỉ có 110 thôi và lần sau nó lại tiếp tục giảm các bạn thấy không ạ nó giảm và lần sau nữa nó lại tiếp tục kéo lên <coughs> kéo lên với gì ạ với cái số vôn nhỏ hơn thậm chí là vượt cái ban đầu anh chị này với số vôn nhỏ hơn mà nó vượt ban đầu anh chị em nhá vì lần đầu tiên cho nó mua anh chị em nhá anh chị em mua ở vùng này không anh em thấy bắt đáy lại kiếm được lợi nhuận sau đó anh chị em lại gì ạ à? bán ra lại mua vùng này sau này bắt đáy có lợi nhuận đúng không ạ bắt đáy lợi nhuận mà mua lần này sau đó chúng ta gì ạ à? có thể một số anh chị em bán ở đây nhưng tuy nhiên thì sau quá trình giảm này có rất nhiều anh chị em thấy nó rẻ anh chị em mua đấy là một quá trình mà khi mà cái khối lượng ở cái vùng đỉnh này thậm chí là giá nó còn cao hơn chúng ta là cái giá nó còn cao hơn tất cả cái đỉnh cũ nhưng đây chính là lúc mà bắt đầu chúng ta gọi là bán khống hay là sao đấy ạ anh chị em đã hiểu phần này chưa tức là những cái quá trình mà khi nó vượt đỉnh khối lượng càng ngày càng thấp mà nếu anh chị em để ý một chút thì những cái đợt giảm này này khối lượng giá rất là lớn giảm khối lượng giá lớn tăng khối lượng thấp giảm khối lượng giá lớn tăng khối lượng thấp giảm khối lượng giá lớn tăng khối lượng thấp thì đây chính là một trong những cái mô hình chúng ta gọi là bán khống Vậy tại sao chúng ta lại cần phải hiểu rõ được cái mô hình này? Bởi vì khi mà các big boy chuyển dần về các nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi á thì họ sẽ có một cái à, mong muốn kỳ vọng là họ bị lỗ, họ có mong muốn là cần phải hòa vốn. Đấy là cái đầu tiên họ mong muốn. Cái điều thứ hai là gì ạ? Mỗi một lần kéo lên, rũ bỏ, kéo lên, rũ bỏ. Dần dần chúng ta cảm nhận là chúng ta không quan tâm đến nó nữa bởi vì chúng ta thấy được là cái điều này nó cũng xuất hiện khá là nhiều rồi nên chúng ta cũng thấy là cái việc này nó cũng rất bình thường thường tiếp theo là gì ạ trong cái giai đoạn này thì thường là các thông tin đặc biệt là gì ạ nhà đầu tư cá nhân thường rất thích bởi vì nếu mà lướt sóng chúng ta đã có một khoản lợi nhuận khá khá nếu mà gọi là những anh chị em nào biết lướt sóng thì chúng ta cũng thấy là khá khá và cái việc này nó là việc rất bình thường trong đầu tư chứng khoán à, một câu chuyện nữa Dũng muốn gửi anh chị em đó là câu chuyện tiếp theo đó là khi mà cổ phiếu có những giai đoạn nó giảm mạnh thì điều gì diễn ra ở đây chẳng hạn cái nhịp biểu đồ thứ hai anh chị em có thể thấy ở đây cũng là một cái quá trình giảm đây là một quá trình giảm anh chị em có thể quan sát này đây là một quá trình giảm khi mà quá trình chúng ta gọi là bán khống thì một số trường hợp một số trường hợp cái vùng đáy này, này cái vùng đáy thứ nhất và vùng đáy thứ hai này nếu vùng đáy thứ hai này mà nó làm gì ạ nó khối lượng nó thấp hơn thì thông thường nó lại có một cái chỉ bật lên nên giữa cái việc mà chúng ta vừa bán xong và việc mà cổ phiếu có thể hồi lên thì chúng ta đo lường bằng gì ạ cái khối lượng lần thứ hai đây là chúng ta là mô hình hay đáy giả hạn đấy nếu khối lượng lần thứ hai này này mà nó thấp hơn so với lần thứ nhất đặc biệt là khoảng 8 phần trăm trở lên thì điều nhiều khả năng khi nó hồi là một cái chu kỳ tăng tiếp anh chị em nếu đầu tư phái sinh thì đây là một công thức rất là quan trọng để chúng ta đầu tư phái sinh anh chị em đây là một công thức quan trọng để anh chị em đầu tư phái sinh thế thì câu chuyện nó ở đây câu chuyện cuối cùng mà Dũng muốn gửi đến anh chị em và anh chị em nhớ là chụp cái này vào cho Dũng ạ tại vì ở đây Dũng đã thấy rằng là có nhiều anh chị em đã, gì ạ, đã nói là chuyên gia phái sinh à, chuyên gia viết A hoặc là đầu tư về viết A hoặc là rất giỏi viết A Dũng không biết là giỏi đến mức nào nhưng anh chị em hãy gì ạ, quan sát cái biểu đồ này vãi chụp lại cho Dũng và về tự phân tích xem là thị trường nó đang ở đâu được không anh chị em ạ à? hãy chụp cái biểu đồ này và anh chị em tự phân tích xem là thị trường nó đang ở đâu để chúng ta tự quan sát ạ à. tại vì để chúng ta đỡ phải gì ạ à? để cãi nhau để để bình luận và đây là những cái gì ạ phần tiếng Anh anh chị em có thể tự phân tích từng chi tiết từng ly một bởi vì khi mà thị trường nó đã rộng lớn này rồi Dũng có thấy rằng rất nhiều các gì ạ trường phái bảo bùng nổ theo đà rất nhiều thể trường phái bảo xuống đi lên rất nhiều trường phái bảo ăn nồi mồm rất nhiều trường phái thì Dũng không biết là trường phái như nào nữa nhưng ở đây anh chị em hãy chụp về hãy chụp về và tự phân tích đúng không ạ đúng không chúng ta tự phân tích được không bây giờ chúng ta có kiến thức rồi chúng ta chỉ cần về chúng ta tự phân tích thôi chúng ta không phải cãi nhau gì cả tại vì dũng bây giờ dũng có nói rằng thị trường có lên hay có xuống thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa bởi vì dũng đã đưa cho chúng ta một cái thức để chúng ta tự phân tích đúng không ạ nhà mình có đồng ý với dũng điều đó không ạ tại vì sẽ có nhiều anh chị em sẽ gì ạ sẽ không muốn học thì chúng ta cũng chẳng biết nó có tốt hay xấu nhưng nếu chúng ta đã thực sự chúng ta muốn học chúng ta đã thực sự muốn hiểu về thị trường thì dũng đã chia sẻ cho anh chị em đây anh chị em có thể về quan sát theo dõi vậy với cái việc mà VSA đây là VSA thì VSA nào là đúng VSA nào là sai nên cùng một cái hệ quy chiếu nhưng đã có rất nhiều các hệ quy chiếu khác nhau nên ở đây chúng ta thấy là vì chúng ta có nhiều hệ thống quy chiếu khác nhau nên chúng ta đã có phản ứng khác nhau có một số thì bảo mua vào trận này bởi vì hôm nay nó kéo lên một cuối phiên có một số thì bảo rằng là trong đợt tới nếu nó giảm lại bắt đáy tiếp còn trường phái nào Dũng cũng không biết nữa nhưng ở đây Dũng làm một cái video này để giúp cho chúng ta nhìn nhận được có cái công cụ để hiểu rõ hơn về thị trường câu chuyện thứ nhất đấy là câu chuyện về VSA một cái biểu đồ này à, sau này Dũng sẽ giải thích cho chúng ta tất cả các gì ạ mô thức này nhưng hôm nay Dũng chỉ gửi cho anh chị em để anh chị em gì ạ quan sát theo dõi để anh chị em thấy và trong VSA thì nó có biểu một cái gì ạ một cái gọi là S O SOW à, SOW thì các bạn có thể thấy ở đây nó có một số các khái niệm ở trong cái vùng này đó là những cái đoạn này đây là SOW tức là những cái phiên khối lượng lớn giảm mạnh đây gọi là sâu à, phần này là SOW đấy, chúng ta gọi là hoặc là trên này, này chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu vượt đỉnh đây chúng ta là áp thớt đây là test kiểm tra đỉnh hay là kiểm tra cầu cái nhu cầu ở đây nó có nhiều hay không ạ kiểm tra cầu nhu cầu ở đây có nhiều hay không đây là những cái gì anh chị em có thể nắm rõ về nhu cầu có một số trường hợp đến vượt đỉnh có một số trường hợp những đỉnh sau giảm lên trước và đặc biệt là chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây là nó bắt đầu anh chị em có thể nhìn thấy những cái điều này nó hồi lên nó rất là bình thường nó giảm giảm rất mạnh anh chị em có thấy không ạ anh chị em có ai nhìn thấy là đợt này nó giảm mạnh khối lượng lớn sâu ạ à? đây là giảm rất mạnh và anh chị em cũng thấy rằng là sau này nó đi lên LPSI à, anh chị em có thể quan sát LPSI là gì ạ đây là LPSI và chúng ta có thể phân tích xem là LPSI là gì trong vết A Dũng sẽ làm một cái video riêng về cái về LPSI là gì để chúng ta có thể hiểu hơn về LPSI à, uh, đúng không vì chúng ta hiểu rõ về nó nên chúng ta sẽ không có cái sự là tranh cãi nhau là ông này có biết VSA hay không ông kia có giỏi viết ai không thật đến cùng là một viết ai cùng là bỉ bộ đồ tại sao chúng ta lại có những cái tranh lại khác nhau nhiều thế chúng ta lại tiếp tục quay trở lại về thị trường à, chúng ta quay trở lại thị trường anh chị em có thể quay trở lại và anh chị em thấy rằng là cái cổ phiếu này thị trường chung này ạ nó là cái gì anh chị em gì ạ tự phân tích cái biểu đồ đó áp dụng lên đây nó là gì anh chị em tự phân tích ờ, ở trong này nhưng Dũng chỉ có một cái điều Dũng phân tích một cái đoạn ngắn để anh chị em có thể theo dõi này à, khi mà cổ phiếu lên đến vùng này chúng ta gọi là gì à, những cái giai đoạn giai đoạn chúng ta gọi là hồi còn nếu cổ phiếu này có lên hay không Dũng chưa biết nhưng dưới chung là là giai đoạn hồi bây giờ chẳng hạn như này nếu cổ phiếu mà nó gì ạ à, ở giai đoạn hồi như này thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát về những cái đợt kéo lên đây chính là đợt đầu tiên chúng ta là kéo lên kéo lên lần này anh chị em xem là Dũng khối lượng lớn như này thì mình có thể comment ạ khối lượng lớn như này và giá giảm như này nó là biểu hiện gì ạ biểu hiện của gì trong vết ạ anh chị em có thể comment cho Dũng đúng không ạ tức là có phải là biểu hiện SOW ạ tức là biểu hiện là khối lượng lớn rất là lớn nhưng khi nó gặp cái đỉnh này nó bắt đầu có dấu hiệu phân phối chúng ta đồng ý không ạ cái biểu hiện thứ hai là vượt qua đỉnh khối lượng lớn nhưng giá anh chị em là giá ở đây có tăng mạnh như giống ở đây không ạ đây cũng là giá khối lượng tăng rất là lớn à nhỏ nhưng giá tăng mạnh đây khối lượng nhỏ nhưng giá lại tăng mạnh nhưng đây khối lượng rất là lớn nhưng giá lại không tăng mạnh thì đây chúng ta gọi là một cái gì ạ à? tín hiệu của cái gì ạ à? nhà mình có thể chia sẻ cho dũng được cái gì à? tín hiệu của cái gì đúng không ạ tại vì chúng ta cần phải nắm rõ được điều đó để sau này chúng ta không được gì ạ à? tranh cãi nhau về một cái chủ đề như này bởi vì anh chị em là những người mà có thể nhìn rõ nhất là khối lượng lớn rất là lớn lớn nhưng gì ạ à, giá lại không tăng à, khối lượng lớn nhưng giá không tăng tương ứng tức là cái áp lực gì ạ à, áp lực kéo lên nhưng áp lực phân phối bán ra nhiều hơn đây là cái đầu tiên anh chị em có thể thấy chúng ta lại tiếp tục nhìn thêm một cái biểu phần nữa đó là gì ạ à, khối lượng cũng lớn vượt qua đỉnh nhưng sau đó gì ạ à, đã bị ép ngược lại chúng ta gọi là đây chúng này khối lượng lớn ở đây khối lượng nhỏ hơn nhưng kéo lên thì lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua tức là khi thị trường lần thứ nhất không vượt qua này lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua và lần thứ tư này lần thứ tư này đây có phải áp thớt không ạ anh chị em đây có phải áp thớt không ạ ai đã học VSA rồi Thế anh chị em có phải đây chính là áp thớt không ạ hello ạ nên chúng ta thấy là nhiều người học VSA nhưng chẳng hiểu vì gì VSA cũng nói là VSA thế thì bây giờ chúng ta gì ạ thêm một cái điều nữa cuối phiên kéo cuối phiên anh chị em này kéo cuối phiên ạ kéo cuối phiên vì sao ạ chúng ta quay trở lại một câu chuyện này hôm nay thị trường tích cực hay tiêu cực ạ à? về cơ bản chúng ta nhìn về thị trường tổng thể là tích cực hay tiêu cực ạ đúng không chúng ta thấy rằng là rõ ràng nó biến động rất là mạnh biến động rất là mạnh đúng không biến động rất mạnh nhưng quan trọng chúng ta đã ai đã nghe một cái video nào đó Dũng phân tích về kéo cuối phiên ở một cái giai đoạn nào đó anh chị em có nghe một video nào chưa đã từng nghe từng nghe đấy ạ đã từng nghe từng dũng đã từng phân tích một cái giai đoạn này rồi bây giờ chúng ta là cả ngày anh chị em là cả ngày nó có nguồn lực nó lại không kéo bây giờ chúng ta có thể giải thích cho là vì phái sinh nó kéo cái điều này nó cũng gì ạ à? cũng đúng thôi ạ à? vì phái sinh nó kéo bởi vì nó cần phải chốt một cái vị thế phái sinh rất là lớn nhưng quan trọng là cái cái phần là kéo quỹ phiên này tất cả chu kỳ nào dũng nó, anh chị em này tất cả chu kỳ nào dũng nó, thế thì ở đây chúng ta này sẽ có một số anh chị em anh chị em nào bảo là kéo quỹ phiên thì là tích cực có thể comment cho dũng cái đúng không ạ kéo quỹ phiên tích cực nếu anh chị em biết là kéo quỹ phiên tích cực comment số 1 đó kéo quỹ phiên tích cực thì comment số 1 nếu anh chị em thấy là tích cực comment số 1 đúng không ạ kéo tích cực chúng ta cứ comment thật thoải mái ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là kéo cuối phiên thì sẽ có một số anh em là tích cực vậy ai có nghĩ rằng là kéo cuối phiên thì nó là không tích cực hay chúng ta gọi là tiêu cực comment số 2 đúng không ạ Đấy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ gì ạ? À? Tại vì hôm nay Dũng đã cho chúng ta bắt góc nhìn về bức tranh toàn cảnh. Tại vì bây giờ chúng ta phân tích và phân tích một ngày không bao giờ phân tích một ngày được, thậm chí không bao giờ phân tích một tuần nữa Những chuyên gia mà phân tích một ngày một tuần đó, không bao giờ thành công được đâu ạ. Trên thế giới này như ở chứng khoán Mỹ thì người ta gì ạ? Có thể sử dụng T cộng thì một số anh chị em đầu tư như thấy là đa phần người ta sẽ gì ạ đầu tư ít nhất là gì ạ từ ngắn hạn ngắn hạn là phải tính hàng gì ạ ba tháng đấy đấy là sau đến gì ạ trung hạn 6 tháng và dài hơn hơn là khoảng năm trở lên còn ở Việt Nam thì Dũng thấy rằng là có giai đoạn thì chúng ta có thể đầu tư trong gì ạ 5 tuần 10 tuần đấy. Dạ hoặc là ngắn hơn hai ba tuần nhưng đấy gọi là ngắn hạn còn nếu chúng ta đầu tư mà dài hạn thì thường khoảng độ 6 52 tuần trở lên khoảng 52 tuần thì ở đây chúng ta còn quan sát để chúng ta lại tiếp tục quay trở lại câu chuyện này thế thì uh, câu chuyện hôm trước chúng ta có một cái câu chuyện ở đây ạ chúng ta sẽ có thể một câu chuyện đây ạ đó là cổ phiếu Techcombank đây là cổ phiếu Techcombank ạ. Khi anh chị em thấy rằng là khi một cổ phiếu này đây là quá trình tích lũy ai đã nhìn thấy quan sát ở đây đây là quá trình tích lũy có thể comment cho Dũng ạ vừa học vì buổi đồ ạ comment cho Dũng số 1 ạ có phải là những cái quá trình này giảm về những vùng hỗ trợ này khối lượng giảm kéo lên khối lượng tăng giảm về vùng hỗ trợ khối lượng giảm chứng tỏ là không có nhà đầu tư này bán ra không có nhà đầu tư nào bán ra nên cái việc này chúng ta gọi là việc tích lũy và thường tích lũy lúc mà thị trường nó xấu thì quá trình nó có thể tạo ra rũ bỏ và sau đó nó kéo lên vào cuối phiên thì đây thì chúng ta gọi là tích cực anh chị em có đồng ý với dũng cái điều này không ạ tức là khi một quá trình tích lũy như này thì nó kéo về cuối phiên như này chúng ta gọi là tích cực và chúng ta cần phải nhìn rõ là thế nào là tích cực thế là tiêu cực đúng không ạ tức là kéo về cuối phiên với điều kiện nó nằm ở trong dạng tích lũy còn nếu mà kéo về cuối phiên nó nằm trong vận phân phối thì nó là gì ạ thì mình có thể comment ạ à? nếu mà bây giờ anh chị em là làm bitcoin này anh chị gom cổ phiếu tức là gom cổ phiếu và sau đó gì ạ à? đầu phiên anh chị bán ra sau đó cuối phiên anh chị kéo lên thì gì ạ à? thì ở đây chúng ta thấy rằng điều gì diễn ra nó mang tính chất là tiêu cực thực tế ở giai đoạn này nó có hai chiến lược chiến lược đầu tiên là chiến lược gì ạ à? có thể là đầu phiên kéo lên sau lại giảm với khối lượng lớn sau đó lại kéo lên khối lượng nhỏ anh chưa đầu kéo rung lắc xong giảm xuống khối lượng lớn sau lại kéo lên khối lượng nhỏ hóa ra lại giảm xuống khối lượng lớn kéo lên khối lượng nhỏ nên ở đây chúng ta gọi là phân phối nên ở đây chúng ta sẽ rất bị lừa và nếu anh chị em không hiểu rõ về nguyên lý này thì Dũng tin chắc là kể cả những chuyên gia hàng đầu về VSA cũng bị lừa như thường yeah. chuyên gia hàng đầu về VSA có thể bị lừa như thường nên khi mà Dũng chia sẻ những cái kiến thức như này thì chúng ta gì ạ à, anh chị em này về nhớ là giúp Dũng nhá anh chị em cùng Dũng để tại vì cái chương trình này Dũng đã gì ạ đã hướng dẫn chúng ta có một cái video về cái này rồi ạ nhưng hôm nay Dũng đã, đã gửi cho anh chị em một cái video để anh chị em về tự phân tích tự xem là nó như thế nào lúc đấy chúng ta gì ạ nói chuyện nhau nó gì ạ nó sẽ hợp tại vì chúng ta đã có cùng gì ạ thế giới quan rồi phân tích nó mới hay ạ còn bây giờ mỗi một anh chị em một số anh chị em mà không biết thế thì nếu không biết mà Dũng chia sẻ và Dũng lại cứ nói về cái nguyên lý của Dũng thì điều gì diễn ra một đằng thì không hiểu một đằng thì Dũng cứ nói về cái của Dũng thì do rằng là Dũng nói một mình nên dẫn đến là một cái tình trạng là chúng ta sẽ tạo ra những cái mâu thuẫn không đáng có nên ở đây về cơ bản chúng ta có thể thấy rằng là nếu về kéo về cuối phiên và việc mà kéo về những cổ phiếu mà trước đó nó không tích cực nữa thì chúng ta gọi là những khoảng trống khoảng trống mà trong xuống đi xuống thì nó sẽ là một cái yếu tố nó không được tích cực và chúng ta cũng thấy rằng ở đây đây là gì ạ nếu cái quá trình lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua lần thứ tư lần này mà nó không vượt qua thì điều gì diễn ra điều này chúng ta lại nhớ là nếu lần thứ ba lần thứ tư này không vượt qua chúng ta vừa học lại bắt đầu gì ạ điều gì diễn ra và chúng ta xem lại quan sát ở những vùng đáy này nếu một khối lượng lại lớn hơn vùng này chúng ta tự tự xem nhé là nếu cái vùng này mà nó không vượt qua nó giống như thế này ạ Vậy nó không vượt qua khối lượng nó nhỏ nó không vượt qua thì nó làm gì ạ nó có thể sẽ bị bán tháo rất mạnh nên lưu ý này nó có thể vượt qua đỉnh khối lượng thấp nha vượt qua đỉnh khối lượng thấp sau đó mà nó không may nó bị giảm thì điều gì diễn ra đấy là chúng ta có thể thấy và chúng ta lại quay trở lại nếu cái điều này mà không vượt qua đây chúng ta điều này nó không vượt qua và nó rơi thì sao nó rơi rơi thẳng đứng như này nếu mà nó bị rơi là nó rơi thẳng đứng nên cả một chu kỳ này chúng ta kiếm được lợi nhuận cả chu kỳ này thông thường các big boy bán ra và cả chu kỳ này là một chu kỳ giảm vậy chu kỳ này mà chúng ta không kiếm được tiền thì chu kỳ này kiếm tiền là rất là khó nhà mình có đồng ý với dũng điều đó không ạ một chu kỳ tăng trưởng từ đáy lên mà chúng ta đáng nhẽ chúng ta phải có lợi nhuận hàng vài trăm phần trăm rồi còn bây giờ chu kỳ mà trên đỉnh phân phối mà chúng ta lại muốn ăn cả đậm nữa tức ăn cả gốc lẫn nhọn nữa sau đó để bảo là một xu hướng tăng nữa thì điều gì diễn ra và chúng ta lại sư margin ạ à, margin bây giờ chúng ta nhé anh chị em thấy rằng là nếu cổ phiếu của sàn Hà Nội margin sàn Hà Nội margin là chúng ta sẽ có điểm bao nhiêu ạ thường là margin khoảng độ 100 phần trăm đúng không thường anh chị em margin 100 phần trăm nếu chúng ta có một tỷ là 2 tỷ và nếu chúng ta gì ạ à? chỉ cần lỗ một phiên thôi là chúng ta mất anh chị em cái này anh chị em lưu ý nhá nếu một phiên thôi là chúng ta mất 20 phần trăm hai phiên là chúng ta mất 40 phần trăm hai phiên thôi ạ à, là chúng ta mất 40 phần trăm và 40 phần trăm thì chúng ta phải lãi bao nhiêu phần trăm mới hòa vốn anh chị em có hiểu không ạ nếu mà hai phiên thường là chúng ta rất khó để cắt lót nếu mà cổ phiếu đã rơi là rơi không bán được trong xu hướng đi lên những cái đợt điều chỉnh anh chị em còn mua được còn trong xuống điều đi xuống điều chỉnh anh chị em không bán được nha cái này là cái quan trọng này đi lên những cái đợt điều chỉnh này anh chị em mua anh chị em gì à? bán hoặc là nó gặp nó lại tiếp tục lên điều chỉnh gặp nó lại lên điều chỉnh gặp lại lên hoặc là trong cái vùng này nó có thể rung lắc anh chị em vẫn sống được nhưng ở giai đoạn cuối đoạn này này nếu mà nó mà rơi có thể một vài hôm nữa thậm chí nó còn vượt đỉnh về nguyên lý có thể nhưng khi mà xảy ra quá trình giảm thì gần như chúng ta gì ạ 40 phần trăm chỉ mất 2 phần trăm chúng mất 40 phần trăm 67 phần trăm chúng là hòa vốn 67 phần trăm chúng ta mà hòa vốn quan trọng là gì ạ anh chị em đã gì ạ có bao giờ có thể quan sát tài khoản của mình khi mà nó chỉ một hai phiên rơi không ạ chúng ta tích lũy cả năm hai phiên rơi là chúng ta toang hết nhà mình có ai đã đồng ý với dũng được khi mà chúng ta tích lũy cả năm hai phiên rơi mất hết ạ ba phiên rơi hai đến ba phiên rơi đang lãi ba bốn mươi phần trăm tự nhiên mất hết nhà mình có điều đó chưa ạ có điều đó chưa anh chị em đã từng ai đã dính điều đó chưa tức là chúng ta đang lãi khoảng độ ba bốn mươi phần trăm nhưng trong hai phiên rồi đến ba phiên rồi chúng ta mất hết toàn bộ lợi nhuận nếu anh chị em có đồng ý với Dũng ấy có comment cái ạ còn nếu chúng ta chưa có lợi nhuận thì sao chưa có lợi nhuận thì sao thì lại mất nặng hơn và chúng ta không bao giờ có cơ hội để lỡ lại bởi vì mất càng nhiều mất 50 phần trăm nếu margin nữa chúng ta chỉ cần mất 20 phần trăm thôi ạ margin chúng ta chỉ cần mất 20 phần trăm thôi ạ 25 phần trăm thôi ạ là chúng ta phải gì ạ mất 50 phần trăm rồi mà đã mất 50 phần trăm thì chúng ta cần phải lãi 100 phần trăm vào vốn vậy cái điều gì mà lại phải là cần phải cố gắng ở vùng này trong khi đó Dũng đã chia sẻ một cái biểu đồ rõ ràng như này rồi chúng ta thay vì chúng ta gì ạ, thay vì anh chị em gì ạ nếu anh chị em thấy là không vui với Dũng thì tốt nhất gì ạ à? hãy mang cái biểu đồ này về phân tích gì ạ à? sau này nó đúng nó sai chúng ta lại nói chuyện tiếp đúng không đừng có nghĩ đừng bây giờ chúng ta lại thấy rằng cái việc mà dũng nói có thể nó không vui chúng ta không thích nhưng uh, ờ, dù anh chị em có thích hay không có vui hay không thì dũng mong rằng là anh chị em hãy về đúng không về mang cái biểu đồ này ra mang phân tích ra sau đó thì lôi những cái mẫu hình này ra này mang về theo dõi năm 2017 theo dõi năm 2010 4 13 12 anh chị em cứ theo dõi xem là nó có đúng hay không lúc đó anh chị em có gì ạ à? comment có nói cái gì cũng chưa muộn được không ạ lúc đó chúng ta gì ạ à? có phân tích có đánh giá thì cũng chả sao cả nhưng đây là cái gì ạ à? một cái bài học mà Dũng muốn gửi cho anh chị em để chúng ta tự về chúng ta tự xem chúng ta tự phân tích như thế thì lúc đó nếu nó sai rồi hay nó đúng thì cũng chả sao cả đúng thì anh chị em có được tiền và giữ được tiền nếu mà sai thì chúng ta gì ạ biết cách để xử lý ngay thế là tốt đúng không ạ đây là một những như gì à? trong mô hình về đỉnh nó có một vài mô hình khác nữa nhưng đây là mô hình điển điển hình để anh chị em có thể ứng dụng được được hoặc là anh chị em nào mà gì ạ à, về thì nếu mà trong trường hợp mà chưa có thời gian thì hãy đọc một cuốn sách này à, làm giàu chứng khoán thì anh chị em cũng nhìn thấy luôn ạ à, nhìn thấy luôn thì những cái điều này điều này Dũng sẽ thấy rằng là anh chị em sẽ có những bài học những trải nghiệm anh sẽ nhận ra ngay thay vì anh chị em chỉ bảo tôi chưa biết nên tôi cứ nghĩ rằng thị trường lên nhưng khi anh chị em đọc rồi anh chị em thấy ồ tại sao lại dễ này và mình lại lần trước mình cứ làm nó hơi ngừng một chút ạ thế thì khi mà rơi mà anh chị em lại bắt đáy thì uh, cái phần cuối Dũng sẽ có thể uh, cho anh chị em này nếu mà rơi phần này này anh chị em bắt đáy này thì nó rơi đến tận đáy này nó không có rẻ các bạn chu kỳ đi lên bao nhiêu thì chu kỳ nó xuống bao nhiêu các cổ phiếu gì ạ à, như SSI chu kỳ lên bao nhiêu thì chu kỳ xuống nó sẽ về bấy nhiêu đây là chúng ta có thể xem lại lịch sử SI lên bao nhiêu chu kỳ xuống nó về bấy nhiêu đây là câu chuyện của nó này lên bao nhiêu xuống nó về bấy nhiêu anh chị em về anh chị em có thể thấy câu chuyện này lên bao nhiêu chúng ta không thể lên này xuống về bấy nhiêu tất cả chu kỳ nó đều giống hết ạ à lên bao nhiêu xuống về bấy nhiêu đây là một cổ phiếu mà nó gì ạ, rất rõ về chu kỳ lên này đấy xuống anh chị em đã học được học SI chưa nên ở trên SI này cổ phiếu đang chạy nước rút đây là đang chạy nước rút này nếu về phân kỳ chúng ta đang có gì ạ phân kỳ âm này anh chị em rõ ngay chỉ về cơ bản chúng ta không biết là bao giờ gãy nhưng nếu thường những quá trình mà quan sát một vài lần đây chẳng hạn đây là một cái quá trình mà thị trường gãy luôn sau khi kéo cuối phiên đây là một trong những cái trải nghiệm dũng thấy cũng rất là thú vị ở dạng này đây là một trải nghiệm rất thú vị đây là cái quá trình kéo kéo cuối phiên này. đang âm cuối phiên kéo một vài trải nghiệm khác về kéo quý phiên này đây cũng là trải nghiệm kéo quý phiên một vài trải nghiệm khác nếu anh chị em nào nghiên cứu kỹ anh chị em sẽ thấy rõ đây là cái gì kéo quý phiên này đấy là trải nghiệm kéo quý phiên này đây phiên này nó kéo rất mạnh cuối phiên sau đó thị trường như thế này và chúng ta cũng thấy rằng là cái trường hợp như này cũng khá là nhiều đây cũng là trải nghiệm kéo cuối phiên đây chúng ta cần phải đọc xem theo dõi thì anh chị em đây cũng là một trường hợp kéo cái phiên đây trường hợp này anh chị em sẽ là người rõ nhất ạ thế thì ờ, những cái chương trình này Dũng chủ mục đích là gì ạ hướng dẫn chúng ta cách học cách nhận biết còn bây giờ để tham vấn mua cổ phiếu thì giai đoạn này Dũng không tham vấn cho chúng ta bất cứ cổ phiếu nào cả từ những kiến thức mà anh chị em học được thứ nhất là anh chị em sẽ phân biệt VSA nào là VSA anh chị em ứng dụng được đúng không này đánh được nên ở đây chúng ta thấy là Dũng sẽ để cái cái phần này cho bạn ấy để có thể sau này bạn ấy có nhận like không câu chuyện này là câu chuyện rất là thú vị đúng không ạ tại vì ở đây chúng ta gì à? mọi thứ là rất thú vị thế thì ờ, khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán có bốn cấp độ ba cấp độ một là biết biết thôi ạ biết về chứng khoán nhưng không hiểu lại đi đầu tư tất lại chuyện bình thường thứ hai là gì ạ không biết về vết a cũng không hiểu về vết a thì câu chuyện nó giống như này liên thiên tức là chúng ta không biết gì về vết a cả chẳng hiểu về vết a cả nên nghe vết a nó giống như là gì ạ không có cái gì cả tại vì nó liên thuyên thật không ạ anh xem thấy là liên thuyên đúng không ạ đúng là liên thuyên mà cũng thấy liên thuyên mà nên chúng ta là biết không biết không hiểu và tiếp theo là gì ạ đó là biết và hiểu nhưng biết và hiểu chưa chắc đã thành công chưa chắc đã thành công bởi vì sao ạ thường là chúng ta bị thua lỗ nhiều chúng ta bị sai nhiều chúng ta sẽ bị những dấu ấn trong tiềm thức có rất nhiều cái dấu ấn trong tiềm thức của chúng ta và khi mà trong chúng ta có nhiều dấu ấn trong điểm chúng ta nên mỗi một lần chúng ta mua sau đó thì một vài lần trước nó bị thua lỗ nên lần này chúng ta rất lo lắng sợ hãi nên cái dấu ấn đấy nó không bao giờ mất đi nên dù kể cả kiến thức tốt anh chị em nhỉ kiến thức tốt kinh nghiệm chưa có đủ trải nghiệm thì vẫn bị thua lỗ như thường kiến thức tốt kinh nghiệm tốt thua lỗ như thường thì chúng ta sẽ có trước khi mà Dũng kết thúc hôm nay thì uh, Dũng muốn anh chị em này nếu chúng ta gì ạ muốn đầu tư chứng khoán có thể anh chị em có thể theo hệ thống của Dũng có thể không theo bất cứ hệ thống nào thì cái kết quả cuối cùng là chúng ta đo lường bằng lợi nhuận sau mỗi chu kỳ thì mình có đồng ý với Dũng ạ tức là sau mỗi chu kỳ thị trường lên sau đó thị trường điều chỉnh hết chu kỳ chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền hết chu kỳ nhá còn lúc mà thị trường là đỉnh mọi người vẫn kiếm được tiền mà rất đỉnh mọi người kiếm tiền à nhưng quan trọng là hết chu kỳ chúng ta kiếm được tiền hay không hay là lúc đấy chúng ta có tiền hay là chúng ta hết tiền câu chuyện nó chỉ đơn giản thế thôi ạ thế bây giờ câu hỏi là tại sao dũng lại chia sẻ về cái video này nhiều như vậy tại sao dũng lại đợt này dũng lại chia sẻ quá nhiều video như này như vậy tại sao lại như vậy nếu anh chị em thấy được cái ý nghĩa nhân văn của này dũng cũng muốn anh chị em kiếm được tiền chứ tại vì dũng cũng muốn giúp cho anh chị em kiếm được tiền Dũng cũng muốn cho anh chị em những cổ phiếu tốt nhất tuyệt vời nhất Dũng cũng muốn gì ạ à? nhà đầu tư Việt Nam có nhiều tiền tránh được nhà đầu tư nước ngoài bán ra chúng ta bị thua lỗ chúng ta cứ để ý một chút quan sát trong ờ, thời gian vừa rồi nếu anh chị em tập trung một chút thì anh chị em thấy là các quỹ quỹ lớn họ bán rất là nhiều điều này cũng không biết là đúng hay sai ạ à? thế họ bán đấy ạ à? đúng không hoặc là anh chị em gì à, chưa hiểu về phương pháp của Dũng thì hãy về nghiên cứu ở VSA nghiên cứu về của Mac Mini Mac Mini cũng là VSA đấy ạ à. nghiên cứu về gì ạ à? William O'Neill cũng là VSA đấy ạ à. nghiên cứu là gì ạ à? nghiên cứu về Davat Davat cũng là VSA đấy ạ à. còn nhiều thứ khác nữa thế anh chị em nghiên cứu anh chị em học anh chị em hiểu sau đó thì anh chị em sẽ thấy là những kiến thức Dũng chia sẻ nó có giá trị hay không thì lúc đó chúng ta gì ạ có những buổi gì ạ chúng ta lên trên diễn đàn này chúng ta chia sẻ đúng không bạn à, tạ ân đức đúng không ạ à, dũng muốn rằng là sau một buổi nào đó bạn có thể lên diễn đàn cùng chia sẻ xem là sau những cái buổi hôm nay điều gì chúng ta học được học được buổi điều gì trong một ngày bạn có thể có kiến thức bạn có thể chia sẻ cho cộng đồng của dũng được không bạn chia sẻ cho cộng đồng của dũng biết được hệ thống của mình chia sẻ cho mọi người biết rằng là ô tôi có một hệ thống lãi lớn thành công lớn và Dũng nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều người theo bạn học bạn và thậm chí là follow bạn rất tuyệt vời đúng không ạ ok ạ nên uh, chúng ta thấy là Dũng muốn gì ạ câu chuyện ở đây không có ai đúng hay sai cả anh chị em tốt nhất là chúng ta gì ạ không ai đúng hay sai cả hôm trước chúng ta học về Facebook gì ạ Facebook chúng ta có thế giới quan ai có thế giới thế giới quan mỗi người chúng ta có một thế giới quan khác nhau nên cái việc mà phân tích một cái vấn đề nó là chuyện rất bình thường không đúng cũng sai bởi vì cái trải nghiệm chúng ta như thế nào nó là do chúng ta trải qua còn nó đúng hay sai thì dũng chỉ mong rằng hãy gì ạ đo lường sau khi mỗi chu kỳ tại vì câu chuyện đây có lẽ là sau cái lần này sau khi kết chu, chu kỳ này cái phần thì phân tích thị trường nữa Dũng sẽ không phân tích nữa để làm sao cho chúng ta rằng là anh chị em vẫn học bài học này Dũng chỉ nhắc lại những bài học của giai đoạn này thôi ạ năm 2017 là cái năm mà Dũng cũng phân tích và cũng bị chịu rất nhiều áp lực giống giai đoạn này và một số anh chị em cũng nói Dũng là thôi giai đoạn này không nên ờ, phân tích thị trường nữa tại vì nếu phân tích thị trường thì nó sẽ có những cái trái chiều làm cho Dũng và ờ, họ cũng lo lắng cho Dũng bị áp lực nhưng thực tế Dũng không có áp lực gì cả Dũng chỉ biết nói ra sự thật Dũng muốn nói sự thật anh chị em ạ Dũng muốn nói ra để cho chúng ta gì ạ nếu chúng ta gì ạ dù là Dũng lần này nói sai thì điều là tốt bởi vì chúng ta vẫn có lợi nhuận nếu mà Dũng nói đúng thì anh chị em sẽ thấy là chúng ta sẽ rút ra được những bài học để lần sau chúng ta không mất tiền nữa tại vì đây là một cái hệ thống nghiên cứu đã có hàng trăm năm và đã, đã có rất nhiều các thiên tài đầu tư chứng khoán áp dụng thành công và bản thân Dũng đã từ thất bại từ trắng tay phá sản và Dũng đang có một cái gì ạ đã tự do tài chính đơn giản thế thôi ạ Dũng là một trong những nhà đầu tư vừa đầu tư vừa đào tạo vừa đầu tư vừa đào tạo anh chị em nhé nên cái việc mà Dũng vừa đầu tư đào tạo nên Dũng hiểu mọi thứ vận động như thế nào gần như gì ạ trong hơn 10 năm đến bây giờ Dũng chưa bao giờ không đào tạo cả, không bao giờ đầu đầu tư cả năm nào cũng đầu tư và thậm chí có những giai đoạn đầu tư với số lớn rất là tiền rất là lớn nên cái việc Dũng cảm nhận mất mát cảm nhận là được mất rất là rõ ràng nên uh, Dũng muốn làm video này để gì ạ anh chị em theo dõi và thấy hôm nay là video ngày 19 tháng 8 ngày 19 tháng 8 anh chị em nhớ này hôm nay là video ngày 19 tháng 8 anh chị em comment cho Dũng đấy 19 tháng 8 tại vì tại sao tự nhiên Dũng lại lấy một cái mốc này 19 tháng 8 ạ lần trước cũng Dũng có một video ngày mùng 6 mùng 4 tháng 6 năm 2017 một cái là 10 mùng 4 tháng 6 năm 2017 và hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2021 và chúng ta có thể xem lại video mùng 4 tháng 6 năm 2017 mùng 4 tháng 6 Dũng làm video này thì cái điều gì diễn ra điều gì không diễn ra chúng ta có thể xem lại mốc lịch sử hoặc là chúng ta có thể xem lại mốc lịch sử anh chị em có thể xem lại mốc lịch sử này vào cái ngày này và một ngày nào đó ở trong vùng này anh cũng anh chị em cũng xem những cái gì ạ à? cái comment ở phía trên này này rất nhiều comment kiểu dạng này Đấy. rất nhiều comment anh chị em cũng xem những comment kiểu dạng như này thì anh chị em sẽ thấy là Đấy, thế thì anh chị em sẽ dũng muốn là, là trong những comment như vậy đúng hay sai không quan trọng quan trọng nhất là chúng ta kiếm được tiền quan trọng nhất là chúng ta có lợi nhuận và mùng 9 19 tháng 8 và một cái ngày nữa là mùng 4 tháng 6 Đấy, comment cho Dũng thêm cái ngày đấy nữa à, tháng 6 năm 2021 ghi cho Dũng cái điều này để chúng ta kết thúc video hôm nay tại vì mỗi một video mỗi một giai đoạn Dũng đều có muốn có một cái mốc nào đó dù nó đúng hay sai chúng ta sẽ lấy một cái mốc đó là mốc lịch sử ok một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã theo dõi video này của Dũng và xin chúc chúng ta gì ạ sẽ có giao dịch thành công mùng 4 tháng 6 năm 2017 anh chị em nhá 17 và mùng 9 tháng 8 19 tháng 8 2021 Dũng muốn lưu lại khoảng khắc này bởi vì có những cái khoảng khắc chúng ta thì cần phải ghi vào vì nếu chúng ta nhớ những khoảng khắc này thì chúng ta sẽ không phải quên đấy là những dấu ấn rất tuyệt vời một lần nữa xin cảm ơn chúc anh chị em bình an hạnh phúc và nhớ rằng là tiền nó đến từ sự bình an tiền nó đến từ gì ạ cho đi tiền nó đến từ giúp người khác tiền nó đến sự hoan hỉ tiền không bao giờ nó đến từ sự đố kỵ và để chúng ta thành công Dũng muốn thành công như Mac Mini Dũng muốn thành công như ngôi nào thì Dũng phải follow như vậy soi họ và Dũng rất là thấy hãnh diện vì dù là được đọc sách của họ thôi nhưng Dũng là học diện những học trò của họ xin cảm ơn ạ